Một quả chanh và một ít đường, mẹo triệt lông vĩnh viễn tại nhà không gây đau rát. Những đám lông rậm rạp mọc vô tội vạ trên da khiến bạn mất tự tin khi diện những bộ quần áo gợi cảm. Vậy làm sao để dụng lông chân, lông tay, lông nách một cách an toàn mà không mất quá nhiều chi phí và đặc biệt là không gây đau đớn cho chúng ta? Bạn biết không, chỉ với một quả chanh và một ít đường thôi sau 10 phút thực hiện, bạn có thể dọn dẹp sạch sẽ những đám lông đáng ghét trên cơ thể mà không gây đau rát rồi đấy. Hãy cùng kênh Phái Đẹp tham khảo ngay cách triệt lông vĩnh viễn tại nhà vô cùng hiệu quả bằng phương pháp tự nhiên cực kỳ nhanh chóng an toàn này bạn nhé. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị gồm Thứ nhất là một ít đường, bạn cần khoảng 4 đến 5 thìa đường trắng. Thứ hai là một chút nước lọc Và nguyên liệu thứ ba không thể thiếu đó là một quả chanh tươi Đây là ba nguyên liệu của chúng ta, đường, nước và chanh Cách để bạn thực hiện thì rất đơn giản Đầu tiên bạn cho đường vào nồi Sau đó bạn đổ một ít nước lọc vào Bạn nhớ là chúng ta chỉ đổ một ít thôi nhé sau đó bạn đánh làm sao cho đường tan hết vào nước Bây giờ bạn hãy cho nồi của chúng ta lên đun sôi Hỗn hợp bắt đầu sôi rồi đây Khi hỗn hợp đã sôi rồi thì bây giờ bạn hãy vắt nước cốt của quả chanh vào Bạn nhớ bỏ hạt chanh đi, chúng ta chỉ cho phần nước cốt chanh vào mà thôi vậy là mình đã vắt phần nước cốt của một quả chanh để cho vào hỗn hợp